The birds fly south as the light leaves your Cao is here Ok, xin chào mọi người Hôm nay là rằm tháng 7 Đúng rằm tháng 7 năm trước thì nhà mình có vacation Đã, đã, đã, đã là đi Có cái gì Apple Nhà mình có vacation đi Ninh Bình Đó là chuyến đi đầu tiên ở Cao Y Nhưng mà một năm sau thì mọi thứ đã thay đổi Quá nhiều Năm ngoái thì là vacation Còn năm nay là staycation Bù lại thì nhà mình cũng tự tay làm một cái mâm cúng Khá là thịnh soạn cúng gia ờ, tiên ngày 8 tháng 7 ồ nó mấy lướt hơi căng cao vì ờ, sáng ra có một chút ờ, tai nạn ừ. nhưng mà không sao cả right it's okay right you learn from mistake you learn from an accident right it's okay ok so cùng nhà mình ăn đồ ăn ăn tiệc nào cải thiện một chút trong ngày dịch dã này okay rằm tháng 7 năm nào cũng có clip hy vọng là qua mỗi năm thì cô hồn cô ấy lướt nhẹ <laughs> nhẹ thôi càng nhẹ càng nhẹ nhẹ nhẹ ok so let's go to eat chả em này xôi nước này xôi nước bố chiến này thịt luộc này canh mọc này chè à, à, món chè nữa chè đỗ xanh này ờ. Kawi, so can you show me some fruit? What do you have? Do you wanna have carrots? Shoot! Goodbye. Say goodbye. <laughs>